nhân viên đã có những ứng xử không phù hợp, đặc biệt trong buổi lễ đăng ký kết hôn là giây phút thiêng liêng và trang trọng đối với mỗi cặp vợ chồng. Tuy có những hoàn cảnh cá nhân đặc biệt do được tin người thân mắc bệnh hiểm nghèo khiến tâm trạng nóng nảy, bất an, nhưng cũng không thể biện minh cho việc không tuân thủ quy tắc ứng xử trong giao tiếp với người dân. Đại sứ quán xin gửi lời xin lỗi chân thành tới anh, chị và gia đình đồng thời sẽ tiến hành các biện pháp xử lý nội bộ nghiêm khắc để không xảy ra các vụ việc tương tự trong thời gian tới. Hình ảnh nội dung của email được chia sẻ trên Facebook. Nếu chỉ đọc status này của ông Minh, người ta sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra, không hiểu lý do tại sao. Thế nhưng nếu chịu khó theo dõi group tôi và sứ quán trên Facebook, được lập ra như một chỗ để người Việt xa xứ than thở, than phiền cũng như chỉ dẫn nhau cách đối phó với tệ nạn nhũng nhiễu thái độ mục hạ vô nhân của những nhân viên ngoại giao và các cơ sở ngoại giao của Việt Nam ở ngoại quốc thì sẽ tìm ra câu trả lời. Cách đây vài ngày, rất nhiều người trong số gần 50.000 thành viên của tôi và sứ quán đã sôi lên sùng sục khi nghe một đồng bào cũng xa xứ như họ dùng nickname là Marquina Sergio cùng vị hôn thê lên Đại sứ quán Việt Nam tại Đức để nhận hôn thú và hồ sơ đăng ký kết hôn đã được gửi trước đó 3 tuần và đã được xác nhận là đầy đủ, hợp lệ nên phải cùng hiện diện theo lịch hẹn để ký vào giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Tại đó, sau khi in giấy và bảo cả hai cùng ký, một chú nhân viên ngoại giao bảo đôi vợ chồng trẻ phải trả 300 euro vì chi phí đăng ký là 180 euro và 100 euro cho hai bản dịch. Bởi đó là mức lạm thu tỷ lệ lũy thừa nên cặp vợ chồng trẻ mới thắc mắc tại sao lệ phí lại vượt nhiều lần mức quy định sau khi ấp a ấp úng, viện dẫn đủ loại lý do, nhưng cặp vợ chồng trẻ vẫn không thông, đã vậy lại còn đòi biên lai like ghi đủ số tiền mà chú đòi. Thế là chú xé vụn hai tờ giấy chứng nhận rồi đuổi cả hai về. Bởi vì cần giấy chứng nhận, cuối cùng đôi vợ chồng trẻ đành chấp nhận trả 300 euro, nhưng biên lai like thì chỉ ghi là đã thu 63 euro, chấp nhận khuyến mãi cho khoản thu bỏ ngoài biên lai like và vài tờ trích lục đã được dịch và xác nhận. Hình ảnh khổ chủ phải lên tiếng và xóa status cho xong việc trọng đại của mình. Hàng loạt cán bộ trong ngành ngoại giao đã bị bắt vì lợi dụng dịch bệnh để kiếm ăn. Những tưởng các cán bộ trong ngành ngoại giao phải lấy đó làm bài học, thế nhưng không. Ngựa quen đường cũ, họ vẫn tiếp tục lợi dụng chức vụ của mình để gây phiền hà sách nhiễu kiếm ăn trên chính đồng loại của mình. Một trong những thành viên của tôi và sứ quán tham gia bình luận về sự kiện này nhận định. Có lẽ nhiều người thắc mắc vì sao phí lãnh sự ở sứ quán Việt Nam ở nước ngoài lại bị làm giá cao hơn rất nhiều so với mức quy định. Ví dụ như miễn thị thực có giá 10 đô la thì được làm với giá 70, 80, 90 đô la. Passport lẽ ra là 70 đô la nhưng bị thổi giá lên 300, 400, 500, thậm chí hơn 1.000 đô la. Nếu công dân thắc mắc tại sao chi phí cao như vậy thì sẽ bị hành cho lên bờ xuống ruộng, nào là gửi về Việt Nam xác minh, nào là thiếu hồ sơ, nào là hình chụp không đúng để đổi lại vài tháng sau cũng chưa nhận được passport, miễn thị thực hay các loại giấy tờ khác. Tuy nhiên, nếu liên hệ qua dịch vụ ngoan ngoãn trả giá trên trời thì thủ tục gì cũng nhanh, gọn. Phải làm giá như vậy, phải kiếm tiền bằng mọi giá như vậy thì các đại sứ mới có khả năng đi lại bằng vé hạng thương gia dành cho cả gia đình. Ngay cả thú cưng của cựu thủ trưởng ngoại giao đại sứ Vũ Quang Minh cũng được ngồi ghế hạng thương gia từ Việt Nam sang Đức trên chuyến bay của hãng Bamboo Airlines vào ngày 11 tháng 3 năm 2022. Hình ảnh bài viết trên Facebook của ông đại sứ Vũ Quang Minh khoe đem mèo lên máy bay. Không chỉ bình luận, thành viên của tôi và sứ quán còn cung cấp đường dẫn đến những status mà ông Vũ Quang Minh từng đưa lên trang Facebook của ông. Ít nhất cũng có hai status, ông Minh khoe con trai và con mèo có tên là Tenet cùng ngự chung với ông trong khoan thương gia khi đến Đức nhận nhiệm sở. Thậm chí sau khi đăng status đầu tiên, khi có một số người thắc mắc tại sao ông Minh lại có thể đưa thú cưng của ông vào khoang hành khách trên phi cơ, ông Minh còn viết thêm một status khác, dài hơn, có tựa là ghen với Stanet hơn cả bầu trời kể rằng Tenet của ông từng là hầu tước xử lý chuột tại đại sứ quán ở London năm 2011-2014 và nay xuất ngoại nhận nhiệm vụ mới ở Đức sau khi ông đã dụng công dụng lực để có thể đưa Tenet sang Đức. Tính đến tối ngày 30 tháng 12 năm 2022, theo giờ Việt Nam, những status về Tenet trên trang Facebook của ông Minh vẫn còn nguyên Ông Minh chẳng ngại gì khi khẳng định chính ông tự trả chi phí cho mèo cưng xuất ngoại nhận nhiệm vụ mới tại Đức. Ai cũng biết thu nhập chính thức của một cán bộ ngoại giao là bao nhiêu, nhưng ông Minh không hề ngần ngại khoe ông giàu như thế nào và tất nhiên tenet của ông phải hơn xa vô số đồng bào. Vì sao? Câu trả lời nằm ở chỗ chắc chắn. Đảng ta, nhà nước ta không bận tâm chuyện ông Minh giàu, chuyện đảng ta, nhà nước ta đã và đang xử lý hàng loạt các cán bộ ngoại giao trong thời gian gần đây, rõ ràng không phải vì họ giàu bất thường hay vì nhiều tố cáo, thắc mắc, mà vì lý do khác. Ngoại giao luôn luôn liên quan mật thiết đến nội trị mà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời báo chấm đề với bản tin Vì sao ngoại giao không thèm bận tâm đến nội giao? Quý vị hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết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 phân phát lại một phần của cải đã nhận được, thấm nhuần quan điểm lộc bất tận hưởng của người Việt Nam. Con số cúng dường ngày càng cao, tỷ lệ với sự bất an về chức quan biến nó thành hối lộ thần linh. Nhưng khi nhận ra lợi nhuận ngất ngưỡng và an toàn từ việc khai thác niềm tin tâm linh và tín ngưỡng của người dân, thì từ hối lộ thần linh đến việc chủ động lôi kéo các đồ đệ của Ngài vào công cuộc phát mãi thần linh để làm giàu chỉ còn cách một bước chân. Không ít người biết đến mức độ đồ sộ của khối tài sản được nhiều quan chức cúng dường cho chùa. Cứ nhìn nhiều vị tu sĩ tại Việt Nam mà xem, họ sống đời tu hành mà tại sao dùng nhiều đồ thường ngày đắt tiền đến như vậy, sở hữu nhiều tài sản không do họ làm ra, trái với lời Phật dạy sống đời khiêm nhường đến như thế. Đại đức Thích Thanh Toàn từng là trụ trì chùa Nga Hoàng ở tỉnh Vĩnh Phúc, gà gẫm công khai nữ phóng viên báo phụ nữ xin tí khí và bị đưa lên công luận khiến phải xin xả giới hoàng tục. Tuy xả giới hoàng tục, nhưng cũng có mấy ai sướng bằng anh Lê Hữu Long, thế danh của vị đại đức đáng quý, có hẳn trong tay khối tài sản gồm nhiều nhà cửa, đất đai, trang trại trị giá đến 200-300 tỷ đồng. Bây giờ trang trại của con quá lớn, tự pháp cũng quá lớn, mình bán cho ai và chuyển nhượng như thế nào con cũng có nhiều chỗ để ở chứ không phải một chỗ. Trích trong clip của Sư Toàn sám hối trước Giáo hội Phật giáo. Hình ảnh sư toàn xin hoàn tục và đem theo 300 tỷ tài sản bị dư luận đặt dấu hỏi lớn. Đó là mâu thuẫn trong hài hòa hay hài hòa trong mâu thuẫn, có thể là cả hai. Nhưng chỉ cần là người Việt Nam trong thế kỷ này thì thừa hiểu, quan chức Việt Nam hoạt động trong một môi trường đầy rẫy bất trắc và vô lý, thậm chí sự thăng tiến và trụ chức của chính họ còn vô lý đến nỗi chính bản thân họ cũng khó hiểu. Bộ máy chính quyền gần như không có chỗ cho người giỏi chuyên môn, quản lý tốt nhưng ngay thẳng và trong sạch mà theo trình tự thứ nhất hậu duệ, thứ nhì tiền tệ và thứ ba quan hệ. Có một trong ba thứ này thì chỉ cần qua một đêm là lên quan. Vậy không phải nhờ cao xanh che chở hay nhờ ơn trên thương thì là nhờ gì? Trên con đường chới với giữa người phàm và các đấng phù hộ độ trì với thói quen về tâm linh tín ngưỡng ở Việt Nam, những người ở trong chùa đền đều được xem là que hương. Mỗi lần thắp lên là nói liền hai thế giới, nhất là những người mặc áo cà sa. Những năm gần đây, những quần thể chùa, khu du lịch luôn gắn liền với công trình vật chất đồ sộ và xưng tụng là nhất, như tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới, tượng Phật Di Lạc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, bảo tháp lớn nhất, quần thể rộng nhất, thậm chí linh thiêng nhất như khu Đại Nam Quốc Tự ở Bình Dương, chùa Bái Đính ở Ninh Bình, chùa Tam Chúc ở Hà Nam và chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh. Hình ảnh một buổi lễ hoành tráng tại chùa Tam Chúc. Chùa sau to lớn hơn, vẽ ra nhiều thứ hơn, tốn nhiều tiền hơn chùa trước. Phóng viên từng theo chân một vị cựu quan chức thành phố Hồ Chí Minh đi dự lễ an vị tượng Phật ở thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, một ngôi chùa cực lớn gần thành phố. Chùa được xây dựng cấp tập trên những khoảnh ruộng và vườn vừa mua lại của người dân và tuy cực lớn nhưng nó vẫn lọt thởm giữa cánh đồng mênh mông nằm tận ở vùng rất sâu so với trục đường chính. Quanh chùa xi măng vôi vữa vẫn ngổn ngang giữa đất ruộng vừa móc lên và vườn tược của người dân quanh vùng. Hôm an vị tượng Phật, có cả một viện nguyên thủ quốc gia về dự, công an và cảnh sát, vòng trong vòng ngoài bảo vệ từ cách gần 10 cây số. Người dân từ thành phố các tỉnh miền Tây, miền Đông đổ về như thác, ô tô đổ cả ngàn chiếc, xe máy thì phải gửi từ cách vài cây số rồi đi bộ vào chùa, mà đường vẫn chen chúc, kính đặt người. Từ những hôm trước, vị VIP mà phóng viên đi cùng đã cùng những vị VIP khác cao cấp hơn, đặc biệt chuẩn bị cho buổi lễ này bằng rất nhiều tiền bạc và vật phẩm. Nguồn tiền, bà nói từ kinh doanh và từ những người bạn đóng góp, hình ảnh thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Từ lâu, dân Việt Nam đã mỉa mai dùng từ chùa quốc doanh, sư quốc doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà chùa để gọi những ngôi chùa sặc mùi tiền và những ông sư giỏi làm kinh tế những vị như trụ trì Thích Thanh Toàn hay trụ trì Thích Trúc Thái Minh của chùa Ba Vàng lừng danh với vụ bắt Phật tử nộp tiền để cúng oan gia trái chủ. Trụ trì Thích Thanh Quyết với chùa Phúc Khánh mỗi năm thu tiền cúng sao giải hạn với giá 150.000 đồng một người mà số người ngồi vây quanh chùa kẹt đến mấy con đường chỉ là một số ít nổi bật trên cái nền mạt Pháp nói chung. Còn nhiều sư nhậu nhẹt chơi gái, chụp hình, cầm súng ống khoe tiền bạc của cải, hành xử như lưu manh với Phật tử. Thế nhưng, vì cớ gì mà những điều nghịch đạo ấy cứ ngang nhiên phơi phới giữa Bạch Nhật, mà không một chức sắc nào của giáo hội Phật giáo dám thực sự ra tay chỉnh đốn, mà chỉ phê bình trên báo chí. Mãi đến khi các công ty quá ngang ngược lộng hành, công luận và người dân phẫn nộ thì các sư mới bị luân chuyển đi nơi khác và tiếp tục lên chức tại đó. Sư Thích Trúc Thái Minh sau vụ ầm ĩ ở chùa, chùa Ba Vàng vào năm 2019, bị bãi nhiệm tất cả các chức vụ trong giáo hội, mà chức vụ cao nhất bấy giờ là Ủy viên Dự khuyết Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì khi về Quảng Bình và mới gần đây nhất, vừa lên chức Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà chùa là của ai?